chào các bạn hôm nay mình sẽ ờ, xuống quán bạn mình hôm qua nó mới ờ, gửi thiệp mời mình xuống để ờ, khai trương quán nói chung quán gia đình cũng nhỏ thôi nhưng mà hôm nay bạn quay khai trương thêm những cái món mới thì để hôm nay mình dắt các bạn đi coi thử quán bạn mình có những cái món gì ha đây là một món quà dành cho anh bạn tôi nhân ngày khai trương quán ok tất cả chúng mình cùng đi ok tới rồi mấy bạn ơi Ồ, nhân quá cũng rụng thành thang đây là số điện thoại của chủ quán trí khá là đẹp mắt ở đây chúng ta có à, trà sữa trà thái xanh trà đào giờ mở cửa là 10 giờ sáng tới 8 à, giờ nghe nay bạn ấy có update thêm đồ ăn nữa bò bít tết đồ nữa chắc bán sớm hơn trà sữa đồ ăn giặt trà sữa nhà làm thảo hành cay bò bít tết thông cảm là quá lên tâm còn hơi lộn xộn khu bếp à đây là đầu bếp mướn từ Dubai á trước mình làm cái hàng Dubai nhưng mà nay trà sữa Thảo ờ, chả mức thù lao cao hơn một miếng cho nên anh quyết định là Dubai để về Việt Nam làm cho quán trà sữa Thảo và món đặc biệt của anh là món ờ, bò uh, bít tết nếu quán nào có nhu cầu trả tiền lương cao hơn thì vui vui lòng liên hệ anh Quỳnh Tấn Phát Facebook là Phát Quỳnh 40.000 đô một tháng nha đây là thịt bò đây à, sao không bán thịt bò thịt heo ấy mà Mày lên giá không bán giá ở đó là dân bảo là dân là giàu ta đó có bị hoang mà con mẹ bắt mình ra chứ ai mà nữa nữa thì bò bây giờ giờ nó đẳng cấp nó là dưới thịt heo rồi đúng không Lương Mạnh hồi nay không? Viên gọi bạn không? Đồ con trai mà Lúc ăn người luôn Nay trường, nay tụi con trai Mấy lần ăn hai lần hả? Lần lâu, nãy mới hộp cơm mà tao đâu ăn cơm tụi ăn mà tụi con trai ăn chung phòng chả nước tương em vậy chứ đó chả nước tương bán này cạnh bôi đúng rồi Hát cameraman cho mày chửi không sùm luôn Cũng vừa vừa mà dằn cái tánh hết Đã cái mỏ là xấu rồi Ăn cận bằng cái mỏ Cũng ăn quá Ngon mấy bạn đẹp phải ăn còn hai ổ à có thằng sáng hôm nay à, vô ấm thẻ đi làm <laughs> tao nói rồi kiểu gì gà cũng dính mà tao từng rồi thứ bảy cũng làm mà làm bù nó ăn là không dính chứ ừ. mày nghĩ thứ sáu nó bị làm mày nghe lời liền ừ. tụi mình cùng mình thứ thập và tuần thứ tư cùng đi thứ bảy mà à, đây là chân dung chủ quán các bạn ơi xin chào các bạn nói chung hôm là... nay là quán mình có bán thêm món ăn sáng là bò bít tết nha mọi người sáng sớm ra này tám chín giờ này hôm nay ngày khai trương tám chín giờ rồi chủ quán còn ngồi ăn này khách cứ không biết ăn cái gì nữa mình tới đây nhưng mà chưa kịp ăn đang đi giao lưu vòng ngó quán rồi ha quán đang làm cho nên hơi bừa bộn các bạn thông cảm nhưng mà chỉ một ngày sau thôi các bạn tới đây là ok giờ tới ờ, lượt mình ha có lẽ là mình là camera được chủ quán nhờ ờ, mướn tới cho nên là cái phần khẩu phần của mình cũng được ưu tiên hơn nhiều của mình ngon hơn của mấy đứa kia là bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn này là miếng xúc xích ừ. ngon quá bạn đã quá ngon mấy bạn bữa nào à, tới đây ăn bữa cho biết đi đơn giản thôi nhưng mà ngon Chét cái da á Ừ Ở nhà nó vừa nó bò lúc tết Hút luôn vô má Hút tương ra Hút tương Ít hút tương thôi đừng nhiều để mình chấm á Ờ à. Rồi các bạn có dịp đi qua đường à, Trịnh Quang Nghị xã Phong Phú huyện Bình Chánh ha nhớ ngó hai bên đường có quán trà sữa Thảo các bạn ghé tới đây một lần ăn thử biết mình không có nói dốc tại từ nào bây giờ mình không có đi ăn mà ăn bò Tết ở đợi mấy đứa em nó chỉ Duyên hợp không Huy? Duyên hợp không Huy? Chuyện với nhau trời ơi Nói chuyện vào mà có tiếng nó lắc bằng gì cắt nữa rồi có tiếng nó lắc bằng gì hỏi anh à. đúng được thôi mà ví dụ mới lắng nghe được bài rồi bỏ được nhưng mà tao không biết đang học mà chưa biết có mức tạm vậy coi, coi bỏ đi <laughs> thịt bò rồi các bạn <laughs> không cả cái món món ăn này của tây mình quen ăn à, thịt heo nướng à, với à, trong trái đu đủ Oh, ok cảm ơn thằng chủ quán trà sửa nữa bạn ơi ủa rồi của hai đứa rồi đâu suy nghĩ nãy giờ quá có bây giờ sửa suy nghĩ nãy giờ vô này vô này uống uống thử đi nè ừ ngon mấy bạn ơi à thử miếng à thử miếng ngoài đó ai chừng đi này chuối đây cho nó chuối không không chuối giá cái chuối hai chậu tao không chuối mình lấy đại đi mình mười ngàn lộn ngàn không em mình lộn ngàn lúc nào cũng ra có cái gói thuốc nữa còn cắt nữa kèo dĩa đi bán kèo dĩa cho người hút nè nè chủ quán này mấy bạn ơi đúng rồi nó có gói thuốc mà còn cất nè ồ má đúng là vậy chứ youtuber nghèo nhất việt nam á chứ nói gì nói gì người đeo sổ đôi gì không đi ra chỗ khác nhé hả đeo sổ đôi đó lấy mà bạn có gọi gì bạn có gọi giúp lại đây cho nó đẹp đội hình bạn có gọi gì hai chục ngàn cái bạn thấy logo không đó trên tay mình đang là ly trà sữa thảo ha ở um, ở đâu ta có địa đó ly đó má trà sữa thảo trên đường trịnh quân nghị xã long phú ờ, huyện bình chánh nếu các bạn có dịp qua đây hãy ghé qua để uh, thưởng thức ha mình không nói dốc trà sữa cũng uh, rất là ngon bò bít tết cũng thật là tuyệt vời thôi clip của mình xin được kết thúc tại đây nếu các bạn thấy hay hãy like subscribe chia sẻ cho kênh youtube của mình bye bye